Ờ, chào em. Thì uh, vừa qua thì ờ, chị cũng đã được nhận uh, cái khóa học để hướng dẫn em ấy là cái về cái vận tải của hợp tác xã ấy. Thì là trong thời gian vừa qua thì chị hai chị em mình cũng đã đi uh, hết cái um, chặng đường để hoàn thành được cái khóa học của chị em mình. Thì là dạ vâng chị uh, hôm nay chị uh, gọi cho em và muốn hỏi em một chút về cái um, quá trình học xem là um, trong cái khóa học ấy chị hướng dẫn em thì uh, em có hiểu không và um, có vấn đề gì là em có cần phải góp ý cho chị để mình kiểu như là chị em mình cùng kiểu như là nâng cao thêm cái um, gọi là cái kinh nghiệm để trao đổi với nhau ấy <laughs> em em đấy thì chị dạy chị dạy rất rất là dễ hiểu mà à dạ, cảm ơn vâng, em kinh nghiệm thì chị nhiều kinh nghiệm hơn em thì cái này em, <laughs> em chưa, có gì để dám ờ, góp ý cả rồi cảm ơn em, em. học hỏi chị nhiều rồi rồi thế thì uh, trong cái uh, giáo trình mà em học đấy ấy, thì có em có dạ. xem giáo trình thì em có hiểu không cái giáo à. trình có dễ hiểu không Vâng, dễ hiểu chị ạ. Thế à? Rồi cảm ơn em. Chị đã cùng em đi hết cái ờ, khóa học đấy rồi ấy. Thì bây giờ thì um, chị mong rằng ấy sau cái khóa học này ấy, thì là em sẽ làm tốt cái công việc của mình và um, sau khi mà học khóa học này xong ấy, trong quá trình em làm việc có vấn đề gì xảy ra trong quá trình ờ, làm việc thì em cứ alo hay nhắn tin cho trực tiếp chị và chị sẽ giải đáp và tư vấn cho em và hướng dẫn em và đồng hành cùng em trong suốt cái chặng đường em làm kế toán là em yên tâm là như vậy chị sẽ hỗ trợ em đến khi nào mà em không còn cần chị nữa thì thôi <laughs> đến, đến lúc nào bằng chị chắc là phải bằng chị bây giờ thì may ra mới không cần chị yên, yên tâm yên tâm cứ chăm rồi sẽ giỏi <laughs> Ờ, rồi, cho chị hỏi thêm một chút là sau cái khóa học này ấy, thì em có ý định là giới thiệu bạn bè hay người thân hay là ai đó để lại tìm đến trung tâm chị để học tiếp không? À dạ vâng, ờ, để nếu mà trong ờ, thời gian làm việc mà nếu mà có bạn nào có ý định muốn học nâng cao lên thì em sẽ giới thiệu ạ. Rồi cảm ơn em. Dạ. Rồi. <laughs> Đặc biệt là sẽ giới thiệu để chị Lệ làm giáo viên. Rồi cảm ơn em rất nhiều. <laughs> Rồi, thế sau khóa học này thì chị chúc em là làm tốt công việc của mình nhá. Rồi, cảm ơn em. Rồi, chào em.